Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Và mình là Phong Cận TV Đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đây mấy bạn ơi Mà bạn thấy mình đẹp trai thiệt không? Ai mà biết được Tất nhiên là thiệt rồi chứ còn gì nữa <laughs> ok bạn ơi thì hôm nay nè bạn thấy đằng sau lưng của mình bạn thấy ai không xin giới thiệu bạn đây chính là hai bạn nữ xinh đẹp nhất hero team đầu tiên phải nói đến một bạn nữ cực kỳ cute phô mai que đang đứng trước mặt mình giới thiệu bạn đó chính là sammy vậy em đứng trước ủa thì ủa tính ra sammy là bạn gái của em thì em phải khen sammy trước chứ đúng không sao <laughs> đúng rồi đúng rồi ok mình <laughs> vào đây làm gì đây <laughs> bình tĩnh bình tĩnh ok tiếp theo nữa đó chính là một chị cũng rất là cute fomewe xin hiệu bạn đó chính là chị camuidu hello à, mọi người nhưng mà bật từ đuôi ra ok camuidu được không à, cũng được Đúng ok camui nước rồi ok bạn ơi thì hôm nay nè bạn ơi mình đã mời sammy cùng với chị ca mui về trong đây để chơi chung với mình một con mini game rất là vui luôn mấy bạn ơi bạn thấy đằng sau lưng của mình nè tên tên tên tên thấy gì không đó chính là một uh, gọi là à, cái khối có mấy cái viên xúc sắc ở bên trong với một con rắn nữa bạn ơi à không phải nói là bốn con rắn mới đúng quá trời rắn luôn nè thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi đó chính là trò chơi à, cái gì ta cái trò chơi này trò chơi gì mà mình không biết tên nói chung hơi cãi đi mình không biết tên của nó nhưng mà mình sẽ gọi là chơi để cho các bạn biết được trò này chơi này nó chơi như thế nào nha chứ cái tên của nó là gì thì mình cũng không biết à, à đây đây đây nó có tên nè trời ơi Tên của nó là ờ, ừ. next Elander gì đó gì đó gì đó. Ờ ờ, ờ, ờ thì thì thì thì nói nói nói chung là Phong không giỏi tiếng Anh lắm thì mấy bạn cứ coi Phong chơi cái trò chơi này đi rồi mấy bạn sẽ biết trò này chơi sao nha. <laughs> Ok, thì bây giờ chúng ta cùng nhau bấm vô quả câu này nào mọi người. Let's go. Ok à. Ôi. Rồi ok thì đầu tiên chúng ta đã được đến một cái chỗ khác nữa bạn ơi bạn thấy chưa? Rồi cái chỗ này là chỗ bắt đầu này. Đấy, thì à, đầu tiên nha, chúng ta sẽ sử dụng cái tấm đây nè, chúng ta sẽ mở nó ra. Đấy, mấy bạn thấy chưa? Mở nó ra thì chúng ta sẽ được à, gọi là mấy tấm thẻ nè. Đó thì mình đã được tấm thẻ trứng rắn nữa bạn ơi. Trứng rắn này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ đặt ra con rắn và người nào đụng trúng con rắn thì người đó sẽ bị cắn chết và quay trở về màn đầu tiên luôn. Nghe ghê không? Nghe ghê không? Wow, đen nữa Đen chưa? Tiếp theo nữa là một viên xúc sắc nè Viên xúc sắc này chúng ta sẽ đặt ra đất để dùng để cho nó xoay nha Thì ở đây nó yêu cầu là phải xoay được à, tổng cộng là 6 điểm thì mới qua được màn 1 Ok Rồi, bây giờ à, tới lượt em xoay nha Xoay nè Mấy điểm đây <gasps> Yeah, 6 điểm luôn rồi Ghê chưa Ok, tới lượt Sam kìa Rồi, sao được mấy điểm không được 6 điểm hả <laughs> à? ok tới được cam ơi kìa cảm ơn mấy điểm hai điểm ok tới được em nha em đi trước nha bye bye mọi người tạm biệt phong đi đây bye bye sam nha bye bye cam ơi nha đi đây tin tin tin tin tin tin tin bùm bốn điểm ok phong đi đây một hai ba bốn Ok, Phong đến được màn số 5 rồi nè Ta-da Rồi đến lượt Camu với Sam kìa Tôi Mấy điểm à. 3 điểm 3 điểm, ok vậy không được qua wow, Tên lửa Camui kìa Camui, nhanh lên Trời ơi là chạy hey, Mấy người này lâu quá bạn ơi Ok, khoan, bây giờ mình ở bàn số 5 đúng Mình sẽ đặt ra một con rắn đặt ra con rắn nè dạ. đó người nào đến màn này sẽ bị rắn cắn chết nha <laughs> ok di chuyển tiếp bùm dòng thứ ác độc số 2 ok một hai rồi phong đến số 2 nè rồi <gasps> phong đã được đến một màn đặc biệt Wow, ok, để xem màn đặc biệt là gì đây <gasps> Là cầu thang mấy bạn ơi Yeah Thì ok, mình sẽ giải thích cho bạn cầu thang để làm gì nha Thì cái cầu thang này nè, khi các bạn sử dụng cầu thang này Thì các bạn sẽ được đi đến gọi là một cái à, con đường nó cao hơn nha các bạn nha Ok, đây là mình sẽ chọn coi Rồi mình sẽ được đi đến số mấy đây Số 29 Yeah, từ số 5 mà lên số 29 luôn Quá ghê, ok để Không phải để thêm đóng rắn ở chỗ này nữa, ok từ bây giờ phong sẽ để thêm đóng rắn chỗ này nữa bùm Đấy. Cái này là của ông, trời đất ơi, người ta chưa lên mà đặt rắn hoài vậy. Tôi phải đặt rắn cho ai trúng chỗ này người đó sẽ sẽ sẽ sẽ thua hiểu không? Đó, ok, tức là ca Camui kìa. Tạm biệt Sam nha. Ô. Wow, mấy bạn ơi, vậy là chị ca mui cũng xoay được số 6 và chị ca mui đã được bắt đầu rồi kìa. Vậy là chỉ còn có mỗi mình Sam bị kẹt lại ở chỗ đó thôi. <laughs> ok ca mui tiếp đi. À. Ha. Ô, chị có được vào cầu thang luôn hả? Ghê quá vậy. Wow Alo Chị là gì vậy? Alo. Chị lên được số mấy vậy? 23. 23. À vậy là mình gặp mình mình gần gặp được ca Camui bạn ơi. À, à không, phải nói là ca Camui gần gặp được mình mới đúng chứ. Ok, để mình mở xa xa màn hình ra để mình coi ca Camui ở đâu nè. Rồi ok, tới được phong xoay nha. Xoay nè. Bùm. Số 3. Ok, rồi di chuyển tiếp. 1 2 3 ok đến số 3 nè <laughs> ok rồi ok tới lượt phong nha phong xoay nè bùm số 2 trời ơi trời sao lại được số 2 vậy trời Ai, chén ghê luôn á phải số nhiều hơn mới đúng chứ rồi tới lượt tôi à, sammy kìa mọi thứ rồi ô sammy được ra ngoài kìa Trời ơi, chúc mừng Sammy nha. Cuối cùng thì Sammy cũng đã thoát ra ngoài được rồi. Ok, đến lượt Camui kìa Camui ơi. Ôi, 60. Ca mui được số 6 luôn Trời ơi chị Ca mui sướng quá vậy Được số 6 thì sẽ được xoay thêm một lần nữa nha bạn nha Ok À chị Ca mui bị rắn cắn rồi <laughs> Không sao nhưng mà chị lên đây hơn em nè một hai ba à, 4 8 biết bạn Trời ờ. Rồi Ca mui đã gặp một cái màn đặc biệt các bạn ơi Ok đi xem Ca mui sống sao đây Đừng có nói màn cầu thang nữa nha Không không Màn này là một cái màn gạt cần gạt Ồ Chị mà gạt cần gạt thua ba lần là chị sẽ chết luôn á hiểu không Ca mui Ủa sao Camui ơi chị đến level mấy rồi <gasps> Ô oh. chị ca mui thua rồi các bạn ơi chị ca mui chơi màn đặc biệt ca mui thua cho nên chị ca xuống à, xuống xuống xuống màn màn bao nhiêu rồi màn 15 hả à không chị bị xuống màn 5 nhưng mà chị chơi uh, cái 10 bước á <laughs> à trời ơi nói chung là chị cũng thua em rồi vậy hồi nãy kêu vượt của em liêu liêu ok đến lượt mình xoay nè mình được số 2 các bạn ơi một ừ. hai <gasps> mình trúng quả bom rồi no yes hay á rồi xong My turn, my turn Tôi trúng quả bơm cái tôi xuống tôi xuống màn 30 luôn các bạn Ok Rồi tới lượt Sam kìa sam luôn á ghê hồn số 6 luôn hả ok rồi di chuyển tiếp đây xoay xoay xoay xoay tiếp số 6 được xoay thêm lần nữa một. số 1 rồi, rồi xong dặm quả bơm rồi chết sam rồi rồi ok tới lượt mình nữa bạn ơi xoay tiếp coi hy vọng lần này mình sẽ được số cao cao xíu số 4 ok cũng được rồi một hai ba bốn rồi chúng ta sẽ được gì đây có được màn đặc biệt không <gasps> Được màn đặc biệt các bạn ơi Wow Ok màn đặc biệt này là gì đây Ồ oh. Ồ oh. Màn đặc biệt này nó đưa em đến một cái chỗ nào đó nhìn ghê quá Camui ơi Ồ khoan từ <gasps> Bên dưới dạ, có quái đúng không Không bên dưới có quái chạy rắn luôn Có nghĩa là em mà rơi à, xuống dưới dạ, Em mà rơi xuống dưới là em sẽ bị rắn cắn chết Không được được Vậy là em phải bắt cua bên mấy chỗ này Hey à, Té ơi Biết không Ui Trời đất ơi Một mạng trời mất một mạng rồi À mất hai mạng Ui ôi trời mấy cục đá Đó, này biết không mày mày mày mày à, ba mạng rồi. rồi xong luôn rồi. rồi xong phong à xuống mạng số 5 luôn trời đất Trời ơi mấy bạn ơi Chết ba bạn luôn rồi Mình thua luôn Camui thua Sammy luôn ờ, Cái đường của tôi mà ai cho bà mở Ủa tôi Ủa Rương của tôi mà <laughs> Trời ơi Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi Sam, xin lỗi Sam mở rương của mình luôn các bạn ơi Xin lỗi gì mà xin lỗi Ok đến lượt Camui kìa Mọi người ơi Camui ở trên này nè Trên ngay trên đầu mọi người nè Đâu Trời dạ. Hello đây nè Rồi ơi trời đến lượt em nè <laughs> Xoay xoay xoay xoay Mạng số 4 1 2 3 4 Mạng số 4 có được gì hôm nay? Không được gì luôn rồi ok thì Mọi người tiếp tục đi à, Sammy sướng quá Sammy được số 5 cho nên Sammy được thêm cái rương nữa bạn ơi Đảo giờ Ôi là trời Ủa sao mở được không à, nè, là do hồi nãy bà mở rương của tôi cho nên bây giờ nó cấm bà không cho bà mở rương tiếp đó liêu liêu ok đến lượt tôi nè xoay xoay xoay xoay số 3 một hai ơi cái rương bà bà bạn nào đây bạn số 12 ok hồi, hồi nãy lên được 31 bây giờ xuống lại 12 rồi ủa gì đây sao mình lại bị cháy <gasps> đừng nói trong này có bơm nữa nha dạ. trời ơi trời <laughs> à bà ca mui bà chọi bơm mình các bạn ơi ca mui chọi bơm mình trời ơi trời ca mui ác độc Ây trời các bạn ơi Sammy bả đi từ nãy giờ bả đi hơn mình luôn các bạn ơi trời trời trời, trời. wow quá trời bả đến được số ba số số bao nhiêu rồi <laughs> màn 22 số luôn 21 Trời ơi trời Mình thua hai đứa con gái các bạn ơi Mình ở số 12 Mình thua Camui thua Sammy luôn các bạn ơi Trời bà Camui bà đi tiếp kìa à, Trời tức quá làm sao đây Làm sao mới win được đây Ok không sao cố gắng lên cố gắng lên Xoay nè màn số 5 Đấy 1 2 3 4 5 được mang đặc biệt gì hôm nay không được đặc biệt gì luôn trời trời ok không sao mình gần đến chỗ sam rồi nè sam được có số 2 hả dở ẹt ok đúng rồi đúng số 2 à đến lượt ca mui kìa nhanh lên em muốn vượt qua hai người nhanh lên nhanh lên làm sao vượt được em ơi chị ở tít trên em xa lắm luôn á chị được số mấy rồi ba số số ba ủa số ba thấp hơn em rồi Ờ nhưng mà chị Bằng đang à. ở bàn 33 còn em ở bàn 19 đấy mà Ý em hỏi là chị ở số màn bao nhiêu á chứ chị bàn ờ, số mấy đi ở ờ, Tầng à, mấy đấy ok Rồi em gần đuổi theo gần Sammy nè à, Sammy ơi bà trốn không được tôi đâu Rồi số Chán. 4 hả Ít xỉn Trời ơi trời Ok rồi được Camui kìa Ủa à, nhớ Sam, Sammy được vô màn đặc biệt Ok để coi coi Sam có vượt qua được màn đặc biệt không nha Này Sam ơi bạn có win được cái mini game không vậy Thắng thôi yeah Trời, thắng luôn hả? Rồi. Ừ. Sam Sam lên được tầng tầng bao nhiêu? 27. 27. Ờ, ờ, tính ra cũng gần mình mà đâu có xa lắm đâu. Ê, cũng đâu có xa lắm đâu Liêu Liêu. Ok, tới lượt ca môi kìa. Rồi ok, tới lượt em. Bùm. Rồi. Mình được số 5 1 2 3 4 5 rồi dặm quả bơm. xuống màn cuối, xuống ủa khoan quả bom này không nổ được quả bom này không nổ được yeah chỗ này chỉ để đặt bom thôi chứ quả này quả ừ. bom này không nổ được liêu liêu liêu liêu ồ oh, camui bên kia kìa bạn ơi mình gần đuổi được tới chỗ camui rồi <laughs> ok rồi rồi rồi tới lượt sam kìa nhanh lên xoay nhanh lên để tôi còn qua chỗ camui tôi đã đặt trứng bom ở đây à trứng trứng uh, gì ta trứng rắn ở đây nha pha ông cẩn thận nha <laughs> ai mà sợ rồi xong em tôi luôn Ê, rồi xong một hai ba Ồ, may quá mình mình dịch lên trên kia cái nữa là mình chết luôn á trời ơi trời ở ờ, cái được em nha xoay coi số mấy nè số 3 trời ơi vượt qua được rồi may quá ờ. một hai ba <gasps> chuẩn bị rắn cắn trời mình đi ngang qua mình vẫn bị nó cắn một cái no đừng đừng chết đừng không đừng chết máu mình đang giảm từ từ không không ô may quá còn 10 máu còn 10 máu còn 10 máu ô may quá còn 10 máu các bạn ơi số một xui dễ sợ xui trời trời mây may ghê luôn á rồi sao đến bàn đặc biệt rồi ui sammy đã vượt qua được thử thách rồi bạn ơi gì ghê quá vậy ôi là trời nếu như mà sao mà không vượt qua được thử thách ha là sam chết chắc luôn rồi trời là trời biết rồi <laughs> tức ghê luôn á ok tới lượt xong nè số 3 à mình gặp sam bạn ơi một hai ba hello ừ. sam à. hello wow mình đã được đến một cái màn đặc biệt màn đặc biệt này là gì ờ, màn đặc biệt này là gỡ bơm mấy bạn ơi rồi xong Cố <laughs> lên ok Cố lên Phong ơi bây giờ mình sẽ chọn nha một hai ba bốn năm mình sẽ chọn uh, số 8 đi một hai ba bốn năm sáu bảy tám ok cái này số 8 này chắc chắn là cái này không chết nè ờ. <laughs> rồi chết queo luôn ơi ờ, chơi ok cái này là không được rồi đúng không uh, cái này cái này chắc chắn không chết nè đó hay chưa tiếp theo nữa là cái này cái này không chết đó hay chưa Tiếp theo nữa là cái này, cái này không chết nè à. Đó Boom Rồi chết heo luôn Boom Rồi xong Đó, Còn một mạng duy nhất các bạn ơi Còn một mạng cuối cùng Cái này chắc chắn không chết Ê. Tôi nghe thì tiếng bùm nữa Tôi nghe thì tiếng à. bùm nữa Rồi xong mấy bạn ơi Mình xuống mạng số 5 luôn rồi <laughs> yêu Bây giờ mình sẽ tạm dừng video một chút xíu nha các bạn nha Để mình gọi là lên được tới màn cao hơn Mình sẽ quay tiếp nha Chứ giờ mà quay tiếp nữa chắc lâu lắm luôn á Ok bắt đầu One eternity later <laughs> Mấy bạn ơi Mình đã đến được màn cầu thang rồi Đây chính là thứ mình rất là mong chờ đây Để xem mình sẽ được đến nơi nào đây Tiếp Wow tầng 93 <laughs> Quyên chắc luôn rồi Tôi xây tiếp đây Rồi ok màn số 1 Trời ơi trời Ok mấy bạn ơi Cuối cùng thì mình cũng đã đến được màn 99 rồi mấy bạn ơi Chỉ còn mình quay được số 1 Thì mình sẽ chiến thắng Cố gắng lên, cố gắng lên Số 1, số 1, số 1 Yeah Vậy là mình đã chiến <laughs> ta lại sợ mi quá win cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến được đích đến rồi mấy bạn ơi chúng ta đã quên được chị Camui với Sammy rồi Camui với Sammy làm sao mà thắng mình được <laughs> mình đã quên rồi mấy bạn ơi yeah ăn sao nào ok quá đã mấy bạn ơi ok bạn ơi vậy là coi như mình đã chiến thắng được rồi và bạn có thấy mình chơi hay không nào Nếu bạn thấy mình chơi hay thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và cho mình nút subscribe đăng ký hộ cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của Sammy cùng với gọi là chị Camui và các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hộ cho mọi người nữa nha anh em Còn bây giờ thì mình quên rồi Mình không chơi đâu, trò này chơi khó quá Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt Bye bye